không cây đước vẫn gọi quê ta cần đước chẳng có xoài đôi vẫn nhớ xoài đôi ngã tứ nào

phải đôi ai cũng có đôi sao chỉ riêng mình tôi tháng năm còn yêu hoành ơi cơn gió nào qua cho đường xa lòng gió tôi ở nơi đây chẳng nhớ về nơi đó nơi có người em gái nhỏ năm nào đây long trạch lông khê rạch kiếm chờ đào nơi nào cũng đông đầy kỷ niệm nhưng bây giờ thì kẻ nhớ người quên khi em như cánh lục quỳnh quỳnh trôi nổi bắc bên cứ khát khao được về nơi nên em đi rồi bỏ lại mình tôi bỏ lại xoài đôi em ly sư tôi cũng thành diễn sư mấy năm rồi chưa trở lại xoài đôi tay dẫu trắng tay mà lòng vườn rau bờ ao ngày đó người quê mình mình luôn gắn bó thủy chung xin nay đừng nghĩ ngợi mong lung khi cuộc sống đang từng giờ thay đổi vật chất phù qua vốn không mình mình chỉ nhưng cố nhân đừng đừng quên cố xưa quên bàn tay mẹ thuở đưa tôi trở về trăm mong lễ kỳ yên chưa mà vẫn nghe những tiếng trong dục ở đình làng em ly sướng tôi cũng người yên càng xa quê